À, dạ, à, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay được Phước uh, ghé lại đây để uh, cập nhật uh, cái uh, tiến độ tình hình của uh, à, cô Quanh. Cô Quanh. Bà ba đây. vì bà ba. theo như là hồi hôm qua giờ nhập viện khám và bác sĩ nói là chuẩn bị tiến hành phẫu thuật. Thì uh, chi phí thì là nghe nói là 30 triệu. Tuy nhiên cô Năm ở đây cũng nhận động phụ ở bên giải trọ của cổ tại vì bà ba hiện tại là đang ở trong ờ, ở nhờ cái giải trọ của ờ, cô năm cô năm đây ở là ở miễn phí nha <laughs> cô năm đây cũng giúp đỡ à, vận động ở trong ờ, khu trọ được 10 triệu thành viên giảm 10 triệu và hôm nay thì còn thiếu 10 triệu thì giờ phước sẽ ghé lại đây để trao để cho tiến hành phẫu thuật phẫu thuật ừ. liền gấp cho bà ba tại vì tình hình là bác sĩ nói là nó ăn luôn có thể là nếu mà phẫu thuật giờ là cắt ba ngón chân để mà lâu quá thì nó sẽ tiến hành là cưa luôn đây cưa nữa cao lên nữa bác sĩ nói là ba ngón chân dạ. nếu mà nếu mà có thể là là ba ngón chân này ấy nếu không được thì có thể là tới cái khớp này à tới nguyên cái khớp à có nghĩa là vậy hồi nãy cô có nói chuyện trực tiếp với bác sĩ rồi dạ. bác sĩ nói bây giờ cô đừng có lo bây giờ đó tụi cháu làm khả năng tới đâu thì tụi cháu sẽ coi tới đó làm nhưng mà cô có nhờ bác sĩ là nói với bác sĩ bây giờ bác sĩ coi coi như sao nếu mà tháo ba ngón này mà mấy cái này khúc sau này mà nó bị nữa thì có thể là không có khả năng mà để nữa bác sĩ coi gắng cố gắng dừng giúp tôi được ví dụ như mà tới đâu á, thì bác sĩ cứ việc tiến hành ví dụ bác sĩ nào giờ cô ơi bây giờ mình không có tháo cái này được mà tới đây thì bác sĩ gắng giúp đỡ giùm vậy luôn chứ để đây một hai tháng nữa cái bị nữa cái là là là cứ không mình không có ngáy được nữa nhưng mà về tại vì mình còn điều trị nữa mình còn lo cho cho, cho cô quanh nữa à, cô, à. như cái người mà chị trực tiếp nuôi ở đây á là đâu rồi không không là bao nhiêu tiền á à một ngày một đêm là 400 ngàn chi phí cũng cao dữ à, một ngày một đêm là 400 sau khi mà tiến hành phẫu thuật xong mổ xong đó là có biết khoảng là bao bao lâu được xuất viện về không hay là sao bác sĩ nói là cái tùy theo nặng nhẹ có nghĩa là cái cô quanh này chưa biết như thế nào nhưng, nhưng mà mà dài dài hạn là ngàn bốn trăm ngàn là nặng lắm đúng rồi thì đó bởi vậy đó là chị không nổi bởi vậy bây giờ trước mắt hết đó là bây giờ tạm thời bây giờ à, mẫu mỗi vụ phẫu thuật xong rồi mình sẽ tính dạ. à, mình cô cũng nhờ phước thí dụ như mà phẫu thuật xong rồi cô cũng nhờ phước thí dụ như là cô quanh này mà có xuất hiện về à. thì có cái điều kiện nào mà phước uh, ấy thì có à, nghĩa là mình giúp đạt à có, ừ, có nghĩa là cô, cô chịu đi mà phải không ừ. chịu không đi đâu cũng được hết à. ừ. tại vì thật sự ra con cũng có cất cái giường dưỡng lão rồi đúng cái máy ấm à. con nhưng mà hiện tại là giấy tờ đất đai nó đang là sai mục đích sử dụng đất con đang lên thổ cư à. thì để coi nữa con tính ờ, sao nữa xong cái phần này đi rồi về ừ. có sức khỏe ổn thì con tính sao đúng nữa. rồi bây giờ ờ, giờ tạm thời nếu mà cô quanh này có xuất viện về thì vẫn ở nhà trọ cô năm dạ. rồi cô năm cũng nhờ con là giúp cho cô quanh như vậy đặng để cho à. cô quanh đặng với cái phần tiền mình mình mướn thì cho nó nhẹ lên chút dạ. nó chứ là bây giờ tiền này thì giúp đỡ cho cô là ăn uống với chi phí mà dạ. chân này đâu đó mà thì nó đã quá khá nhiều rồi dạ. còn nếu mà mình bước mà nuôi nữa là nó nhiều quá dạ. thì bây giờ cô cũng nhờ phước là giúp giùm cho cô quanh vậy luôn dạ thì để ừ. xong cái phần này đi rồi tính tiếp cái kia rồi vậy là cô cũng đại diện ờ, cho cô quanh này cảm ơn phước và các cô các chú mạnh thường quân dạ, ở xa hiện tại là giờ con nghe tình hình cấp nè bữa nay cũng giống như bữa hổm con kêu đi khám gấp đó đúng rồi bữa nay nghe nói còn thiếu 10 triệu giờ con tạm ứng trước 10 triệu này nha con đưa cho để à. đây đây đây cô đây rồi cô đây. cô lấy dạ. cái 10 triệu của cô ra luôn thôi thổi để khỏi đưa cái phần của con <laughs> rồi rồi một triệu hai triệu ba triệu bốn rồi năm sáu bảy tám chín mười mười rồi để ờ, hùng vô đó đi tiến à. Ờ. phẫu thuật đi rồi nữa mình xong rồi mình tính tiếp đúng rồi vậy rồi, là tạm, dạ thì tạm thời phước cũng ờ, ứng trước giống như đợt vừa vừa được được được rồi đúng, đúng rồi bây giờ là tình hình gấp quá <laughs> chưa à. có xin kịp cho ai chứ đúng rồi vậy là nghe hay thì phước chạy vô phước đưa trước cho cô để đi tạm cái điền nữa tính sau rồi dạ. cô cũng đại diện cho cô quanh này dạ. cảm ơn phước và các cô các chú ở xa dạ. ủng hộ cho cô quanh này và mạnh thường quân như vậy là cô rất cảm ơn cô cũng làm phước và với cô cũng đi nghe nói vậy cũng đi gom góp đầu này đầu <laughs> kia dạ. nhưng mà cô cũng chưa có báo với khu vực nếu mà để được cô nói cho cô tính rồi về là cô sẽ báo với khu vực đặng coi mình được góp sức được như thế nào nữa không đúng rồi, rồi ờ, đúng rồi tại vì mình ở đó là cũng gần khu vực yeah. Dạ. đó thì cũng cảm ơn mấy cô mấy chú mạnh thường quân ở xa vậy đó là thế cô quanh này cổ không có biết gì hết trơn á có nghĩa là cổ như bây giờ là cổ như con nít vậy đó yeah. Dạ à, không có biết con gì hết trơn à, <laughs> có con có chồng mà chồng bỏ mà cứ nói nuôi bà già đi ăn xin như vậy đó, rồi làm sao nó có vợ dạ. thành thử là nó không nuôi rồi, rồi. đó có con nào mà nói chuyện vậy không rồi thôi vậy ờ, ừ. thôi vậy phước chào cô chú anh chị nha rồi cô cảm ơn nha phước khi, uh, ờ, cô quanh cô anh bà quanh đây phẫu thuật xong phước sẽ cập nhật tiếp tình hình rồi vậy đi hẹn gặp lại đây dạ. dạ để lâu đúng rồi